Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình ngữ văn 7 tập 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 9 hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta thực hành tiếng Việt, cước chú, tài liệu tham khảo, sách giáo khoa từ trang 83 đến trang 84. Trước hết chúng ta cùng ôn lại một chút về kiến thức tiếng Việt. Cước chú, cước chú là gì? Cước chú là loại chú thích đặt ở chân trang hoặc cuối văn bản về một từ ngữ khó hiểu hay một nội dung chưa quen với phần lớn độc giả, vốn xuất hiện trong phần chính của trang hoặc của văn bản. Loại chú thích cho biết văn bản hay một số yếu tố của văn bản được lấy từ nguồn nào cũng được gọi là cước chú. Cước chú xuất hiện rất nhiều trong các văn bản thông tin, nhất là văn bản khoa học, văn bản nghị luận và văn bản văn học cổ được đời sau in lại. Nhờ cước chú, người đọc có thêm điều kiện để nắm bắt được một cách chính xác những thông tin, thông điệp, ý nghĩa của văn bản. Bây giờ ta sẽ cùng làm một số bài tập liên quan đến cước chú. Bài 1. Kẻ bảng sau vào vở ghi những từ ngữ nội dung có cước chú trong văn bản Thủy Tiên tháng 1 vào các cột phù hợp. Đầu tiên là từ ngữ được giải nghĩa là từ thái cực. Thì ở trong à, đề người ta cũng đã nói rồi. Đối tượng được cung cấp thông tin về xuất xứ là ảnh của quốc trung. Sự vật hiện tượng được giải thích là Minnesota. Từ ngữ tiếp theo là từ đồng nhất. Đối tượng được cung cấp thông tin về xuất xứ là Twilight Zone. Sự vật hiện tượng được miêu tả giải thích là hiện tượng nước trồi à, từ ngữ được giải nghĩa tiếp là hải lưu đối tượng được cung cấp thông tin về xuất xứ là Thomas Friedman nóng phẳng chật Nguyễn Hằng Dịch, nhà xuất bản trẻ thành phố Hồ Chí Minh 2016 trang 179 181. Từ cực đoan cũng trong Thomas Friedman, nóng phẳng chật, Nguyễn Hằng Dịch, nhà xuất bản trẻ thành phố Hồ Chí Minh 2016 trang 179 181 bà đều nói về hiện tượng nước trồi. Câu 2. Dựa trên quan sát của em về những cước chú trong văn bản Thủy Tiên tháng 1, hãy kẻ bảng sau vào vở và điền nội dung cần thiết vào ô trống. Chúng ta trả lời. Các thành phần của cước chú là ký hiệu đánh dấu đối tượng được chú thích, tên của đối tượng được chú thích, phần giải thích của tác giả hay của người biên soạn sách, vị trí đặt cước chú ở chân trang hoặc cuối văn bản. Nội dung cước chú, giải thích nghĩa của từ ngữ, thuật ngữ, cung cấp thông tin về xuất xứ của đối tượng, giải thích sự vật, hiện tượng được nói tới. Ngôn ngữ của cước chú thì ngắn gọn và rõ ràng. Câu 3. Theo em cần có thêm cước chú cho từ ngữ, nội dung nào có trong văn bản đã đọc ở trên, vì sao? Chúng ta trả lời, một số từ có thể thêm cước chú như là tốc độ bay hơi nước, nhà thủy văn học, vân vân. Câu 4. Hãy trình bày về cách ghi cước chú cho một trong những từ ngữ nội dung được đề nghị ở bài tập 3. Chúng ta trả lời cách ghi cước chú. Đánh dấu từ những nội dung cần cước chú bằng chữ số hoặc dấu hoa thị. Ở chân trang hoặc cuối văn bản lần lượt chú thích về từng từ ngữ hay nội dung đã được đánh dấu để tạo thành một cước chú hoàn chỉnh, gồm các thành phần, ký hiệu đánh dấu đối tượng, tên đối tượng, dấu 2 chấm, Nội dung giải thích Về phần tài liệu tham khảo, chúng ta cùng ôn lại các kiến thức tiếng Việt về tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo là những tài liệu mà người tạo lập văn bản tìm đọc và khai thác các thông tin cần thiết có liên quan tới vấn đề được trình bày trong văn bản. Tài liệu tham khảo thường được ghi sau phần kết thúc của văn bản, có thể có nhiều đơn vị, được đánh số và sắp xếp theo một quy ước thống nhất. Thông qua danh mục tài liệu tham khảo được tác giả ghi lại, người đọc có thể có được những nhận định bước đầu về độ tin cậy của nội dung thông tin trong văn bản hay giá trị chuyên môn, khoa học của văn bản. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm bài tập 5. Việc cung cấp thông tin về tài liệu tham khảo được Thomas Friedman thực hiện như thế nào trong Thủy Tiên tháng 1? Chúng ta trả lời Việc cung cấp thông tin về tài liệu tham khảo đã được Thomas Friedman thực hiện như sau. Liên quan đến một thuật ngữ được sử dụng, tác giả nhắc đến tên người đã đề xuất thuật ngữ như Hunter Lovin với thuật ngữ sự bất thường của trái đất. Liên quan đến một quan điểm đánh giá, tác giả nêu tên người có ý kiến được trích dẫn như John Hoderen. Tác giả nêu rõ các đoạn trích được lấy từ văn bản nào, của ai và xuất bản vào thời gian nào. Việc cung cấp thông tin về tài liệu tham khảo luôn được tác giả lưu ý, xem đó như một điều mang tính bắt buộc. Tài liệu tham khảo được tác giả sử dụng lồng ghép vào trong văn bản của mình, đó là việc tác giả đã nhắc đến tên người đã đề xuất thuật ngữ như Hunter, Lovin với thuật ngữ sự bất thường của trái đất. Ngoài ra, tác giả còn ghi rõ đoạn trích được lấy từ văn bản nào, của ai và thời gian ra sao. Việc trích dẫn tài liệu trong văn bản luôn được tác giả chú tâm thực hiện. Câu 6. Ngoài cách ghi như trong văn bản Thủy Tiên tháng 1 của tác giả Thomas Friedman, nguồn tài liệu tham khảo đó có thể được trình bày theo cách khác, đặt ở một phần riêng cuối văn bản cụ thể như sau. Chỉ ra sự khác biệt giữa hai cách ghi nguồn tài liệu tham khảo nêu trên. Theo tìm hiểu của em, trong hai cách ghi đó, cách nào được sử dụng phổ biến hơn trên sách báo hiện nay? Chúng ta trả lời sự khác nhau giữa hai cách ghi nguồn tài liệu tham khảo là à, cách tác giả Thomas Friedman đã làm không đòi hỏi phải thực hiện nhiều thao tác như cách được giả định trong bài tập. Với cách sau, tác giả phải sắp xếp các đơn vị tài liệu tham khảo, cần sắp xếp theo trật tự tác giả của tài liệu, thời gian xuất bản đặt trong ngoặc đơn, tên của tài liệu, in thẳng, đặt trong ngoặc kép nếu đó là một bài đăng trên báo, tạp chí hoặc in nghiêng, không đặt trong ngoặc kép nếu đó là một cuốn sách hay ấn phẩm độc lập. Nơi xuất bản Báo nào đăng hay nhà xuất bản nào in, nếu là báo điện tử thì phải ghi rõ đường link. Theo tìm hiểu của em thì trong hai cách ghi đó, cách thứ hai phổ biến hơn trên sách báo hiện nay. Câu 7. Lập bảng theo mẫu sau để đánh giá tác dụng của việc dẫn thông tin và sử dụng tài liệu tham khảo trong Thủy Tiên tháng 1. Số thứ tự, thông tin được viện dẫn và tài liệu tham khảo đã sử dụng. Tác dụng của việc viện dẫn thông tin và sử dụng tài liệu tham khảo. Chúng ta trả lời như sau. 1. Thông tin được viện dẫn và tài liệu tham khảo đã sử dụng như John Hodderon nói, thuật ngữ quen thuộc sự nóng lên của trái đất là một sự nhầm lẫn, sự rối loạn khí hậu toàn cầu. Tác dụng Việc trích dẫn ý kiến của John Hodderon đã gợi lên ý của tác giả về sự nhầm lẫn cái tên sự nóng lên của trái đất. 2. Thông tin được viện dẫn và tài liệu tham khảo đã sử dụng. Thường khi phá kỷ lục, bạn chỉ vượt qua mức cũ 2,5 đến 5 cm,